Hello, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì à, chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm cũng như là những anh em ở trên kênh thì chúng ta cũng đã chiến thắng được uh, hai cái trận đấu mà mình có lên ở trên kênh đúng không? Đây là trận đấu giữa Man City và Borussia Dortmund này thì chúng ta chiến thắng cả hai mã kèo đấy là uh, Dortmund được chấp 2 cũng như là cái xỉu 3.5 thì chúng ta cũng đã chiến thắng được rồi khi mà Man City uh, thắng uh, Borussia Dortmund với tỷ số là 2-1 đúng không? Và cái trận đấu giữa Hai Pha và Paris Saint-Germain thì chúng ta được nửa tiền khi mà thắng cái tài 3.5 nhưng mà lại thua cái mã đấy là Paris Saint-Germain à, chấp 2.5 anh em. Đấy. Ngoài ra thì anh em trong nhóm chúng ta còn chiến thắng được với hai cái mã kèo nữa ở trong cái trận đấu giữa AC Milan và Dinamo Zagreb cũng như là Shakhtar với Celtic này. À, chúng ta chiến thắng cái tài 2.75 đúng không? uh, trận AC Milan thì thắng 3-1 Dinamo Zagreb cũng như là Celtic uh, chúng ta chiến thắng nửa tiền với cái mã kèo được chấp 0.25 khi mà uh, tỷ số chung cuộc là một đều. Đấy. Ngày hôm qua thì anh em tất cả những anh em trong nhóm chúng ta đã chiến thắng được uh, rất nhiều những mã kèo. Tất cả những mã kèo mà mình đã cho anh em rồi, chúng ta chỉ mất nửa tiền cái mã kèo Paris Saint-Germain thôi. Đấy. uh, rất nhiều những anh em uh, chúng ta đã ở trong nhóm và chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm nhá đấy nhóm ở ờ, mình ờ, giao lưu rất gì là nhộn nhịp cũng như là vui vẻ ngày hôm nay thì uh, cúp C1 thì cũng đã hết rồi thì uh, tối ngày hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu uh, diễn biến của cúp C2 anh em uh, trận đấu những cái trận đấu sớm của buổi tối ngày hôm nay có những cái trận đấu đáng chú ý đấy là giữa MU này gặp với uh, Seri và Real Sociedad gặp với uh, Omonia <clears throat> bảng E và bảng F thì uh, sẽ là Lazio đối đối đầu với uh, Midtjylland. Đấy. Uh, có cả uh, Olympiacos đối đầu với Frankfurt nữa. Trận đấu này uh, mình nghĩ là trận đấu khá là ngang sức ngang tải. Tiếp đến uh, dạng sáng ngày mai À, trận đấu giữa Arsenal cũng như là PSV thì uh, đang bị tạm hoãn anh em nhé. Ờ, ngày hôm nay thì mình sẽ uh, làm cho anh em đấy là cái trận đấu giữa Manchester City và đội bóng Sepri đến từ uh, ờ, Madovat đúng không? Hiện tại thì uh, U đang xếp thứ ba khi mà trận đấu đầu tiên họ để thua Real Sociedad với tỷ số là 1-0. Còn uh, Sheffield thì đang hiện tại đang xếp đầu bảng khi mà họ chiến thắng 3-0 trước uh, Omonia. Xét một chút uh, về uh, cái mặt phong độ thì uh, ờ, MU đang có một chuỗi 4 trận thắng. Tuy nhiên thì đến cái trận đấu đá C2 uh, ờ, họ được đánh giá cao hơn, được thi đấu trên sân nhà cũng như là đang phong độ tốt. Thế mà lại để thua Real Sociedad với tỷ số là 1-0 ngay trên sân nhà anh em. Đấy, đây uh, cũng là một uh, cú tát vào mặt của các uh, cầu thủ Manchester khi mà họ đang bay tuy nhiên thì tất nhiên rồi cái gì cũng thế thôi không phải là uh, cứ thắng mãi cũng như là cũng thua mãi đúng không anh em còn về với việc uh, ờ, uh, Sepri thì họ đang có phong độ khá là ổn định khi mà họ chưa có một cái trận thua nào ở trong cái uh, mùa giải năm nay cả uh, chỉ có là cái trận uh, thua trước uh, Bazen ở cái trận mà ở cúp C1 ở vòng loại anh em thì họ ờ, để thua 2-1 nên là họ phải xuống đá ở C2 này. Xét một chút về cái mặt lực lượng thì uh, chắc chắn rồi. Uh, đội bóng Sheffield sẽ không thể nào mà so sánh được với cái bề dày lịch sử cũng như là đội hình chất lượng với một đội bóng lớn như là MU. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xem xét hiện tại cái kèo nó như thế nào để anh em chúng ta có thể đi cũng như là chọn những cái mã kèo chắc ăn để anh em chúng ta đầu tư đúng không? À, hiện tại thì à, kèo handicap đang là MU chấp 1.75 anh em này và cái tài ba hòa. À, hiện tại thì à, chắc chắn rằng là các cầu thủ u sẽ có được một cái thể lực tốt nhất cũng như là à, bởi vì à, nữ hoàng Elizabeth Ờ, sự kiện của nữ hoàng Elizabeth nên là những đội bóng Anh sẽ được nghỉ đến hết tháng 9 mà đúng không? Nên là cái lực lượng cũng như là cái phong uh, cái ờ, thể lực của các cầu thủ sẽ là đạt đến cái điểm tốt nhất. Tuy nhiên thì cũng phải dựa vào cái phong độ cũng như là điểm rơi của các cầu thủ nữa khi mà những cầu thủ của MU cái trận đấu mà cứ có xuất hiện của Harry Maguire thì cũng sẽ chỉ có từ hòa cho đến thua thôi anh em ạ đây à, mình cũng không nói điêu đâu nhưng mà như anh em cũng có thể nhận biết được đúng không khi mà các fan MU thấy được cái cặp mà đôi à, ở hàng hàng trung vệ đấy là Varane cũng như là Martinez đá rất hay thì khi đến cái trận đấu với Real Sociedad thì à, Ten Hag đã sử dụng cái cặp đấy là Harry Maguire cũng như là Lindelof thì ông đã phải nhận một cái thất bại đầu tiên trong cái chuỗi 4 trận thắng rồi. Hiện tại thì cái kèo chấp này hiện tại thì chưa có đội hình anh em nhé nên là mình sẽ không có thể nào mà chốt trước cho anh em cái mã kèo trên dưới này được mà chúng ta sẽ uh, có thể đi cái mã tài ba hòa này mình nghĩ trận đấu này sẽ là một trận đấu rất nhiều bàn thắng thôi khi uh, một đội bóng lớn cũng như là Sheffield họ vẫn đang có một cái chiến thắng đầu tiên của cái C2 đúng không và chắc chắn rằng là Sheffield cũng Sheffield cũng sẽ là một đội bóng họ có cái mục tiêu đấy là vượt qua cái vòng bảng này khi mà họ đã có chiến thắng đầu tiên rồi mình sẽ nốt lại cho anh em nhé cái mã kèo mà chúng ta sẽ đi đầu tiên trong trận đấu này đấy là cái mã tài ba hòa anh em tài ba hòa cả trận này đấy đây sẽ là cái mã kèo duy nhất mà mình sẽ chốt cho anh em trong nhóm cũng như à, xin lỗi anh em là chốt cho những anh em ở trên kênh còn anh em trong nhóm thì cũng phải đợi đến khi nào trận đấu diễn ra giống như mình cũng nói rồi đấy cái việc mà anh em vào trong nhóm lợi thế của anh em đấy là được à, anh em chúng tôi đẩy những cái kèo bóng sống và được nhận định một cách sát sườn nhất khi mà anh em chơi bóng à, đặc biệt hơn là vào trong nhóm thì anh em sẽ được nhận những cái tiếp kèo vàng cũng như là những cái mã kèo miễn phí anh em nhé không có thu phí hay là không có cắt lọc lá gì của anh em cả nên là anh em cứ uh, nhắn tin liên hệ với mình thì mình sẽ giúp đỡ cho anh em thôi đấy và cũng như là để giúp đỡ những cái anh em chơi bóng mới chơi bóng cũng như là những à, anh em đang à, thua tha ấy thì à, mình cũng nói rồi những thành viên vào trong nhóm à, mình sẽ đưa cái uy tín cũng như là để thể hiện cái sự uh, uy tín của mình thì mình sẽ bảo hành vốn cho anh em với tất cả những anh em nào là thành viên mới khi vào trong nhóm nhé và tất nhiên rồi điều kiện của anh em để vào trong nhóm để có uh, được bảo hành bảo hiểm vốn ấy đấy là anh em cứ lên điểm thì anh em chụp ảnh cho mình để mình xác nhận là anh em lên bao nhiêu điểm thì mình mới có thể là hoàn trả cũng như là bảo hiểm cho anh em được đúng không? Chứ anh em bây giờ mà anh em nạp con 5 triệu hay là một triệu mà anh em báo 10 triệu thì mình làm sao mà đỡ được đúng không? Đấy. Thì đến đây thôi, mình cũng xin một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng được tất cả những cái mã kèo mà anh em chúng tôi đẩy cho anh em ở trong nhóm để anh em chơi và hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình